chuyện một chàng trai những chuỗi ngày dài vất vả tháng năm miệt mài tìm lại hào quang ở tương lai đằng sau ánh sáng là bóng tối ngập tràn phải đứng lên mỗi khi bản thân chìm trong những vỡ tan cuộc chờ đợi một ai lo cho những lần mình yêu đuối như một cơn sóng giữa biển rộng vậy mà chỉ có cô đơn đồng hành cùng tôi thấy mọi chuyện chỉ là quá khứ đừng nản lòng đi Cuộc đời là những sóng gió chờ đợi một ai lo cho những lần mình yêu đuối như một cơn sóng giữa biển rộng vậy mà chỉ có cô đơn đồng hành cùng tôi chỉ là quá khứ đừng nản lòng đi tiếp hết con đường dài dẫu khó khăn trong gai mệt nhoài nếu thất bại đừng có quay đầu lại mặc kệ những câu nói khiến ta nặng lòng nước mắt dẫu đi đừng thành dòng có đôi khi phải học cách đôi mặt sự thận thương khó đau đừng chẳng cần nước say cùng nào phải đến lúc trái tim vực dậy sao bão giông đang ngầm lại đây đứng trên vinh quang sẽ thấy mọi chuyện chỉ là quá khứ đừng đã lòng đi tiếp hết con đường dài dẫu khó khăn trong gai mệt nhoài nếu thất bại có quay đầu lại mặc kệ đến nhà những ngày vui